the light. Get in that! Get in that! Rick shot! Geht in Deckung! Geht in Deckung! Geht in Deckung! Geht in Deckung! Geht in Deckung! Mission erfüllt! Sieg für das Rot!

Chiến chết không? Chỉ chiến chết. Chỉ chiến chỉ chiến chết. Chỉ chiến chết không? 哈 <laughs> 哈 taken? Chỉ đến chết không? Chỉ đến Chỉ đến chết không? Chỉ đến chết không? Chỉ đến

it in debt! Get in debt, home! Get in debt, home! Get in... <laughs> Yeah. Chỉ chính xác không? Chỉ chính xác không? Chỉ chính xác không? Chỉ chính xác không? chứ hả Chỉ trên tết không Chỉ trên tết không Chỉ trên tết không Chỉ trên tết không Get in that room! Get in that room! Water Team. für das rote Team. you <laughs> Geht in Deckung! Geht in Deckung! Geht in Deckung! Geht in Deckung! Mission erfüllt! Sieg für das blaue Team! Kitchen Deckham! Yeah. Ha <laughs> <laughs> chỉ in chết không chỉ in chết không Ha ha ha! erfüllt. Sieg für das rote Team.

Get in Deckham! Get in Deckham! Get in Deckham! Get in Deckham! für das rote Team. you